Vậy thì carbohydrate nó là cái gì? Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần mở đầu ngay sau đây nhé. Thông tin đầu tiên chúng ta phải biết nó khái niệm là gì đã. Khái niệm về carbohydrate nó còn gọi là glycid hay được gọi là saccharide. Nó là những hợp chất hữu cơ tạp chất và chúng có công thức chung là CnH2O tất cả mà lần kèm nhé. Thế ở đây, ở trong cái ờ, cái khái niệm này thì nó phải nói lại một chút này. Chúng ta nhìn thấy là carbohydrate hay còn có hai hai tên gọi khác là glucid hoặc là saccharide thì mỗi một cái tên gọi này nó sẽ có một cái tính tương đối nhất định nó sẽ đúng với một loại trong cái trường hợp nào đó thôi ví dụ carbon carbohydrate ở đây thì mình nói ngược quay lại đó là hydrat carbon thì ở đây chính là gì carbon ở dạng carbon ngậm nước được chưa mình hiểu như vậy thôi chứ bản thân nó không phải là ngậm nước đấy nó có kiểu công thức là giống như là carbon nó ngậm nước thì mình gọi là carbon carbohydrate thế còn glucid thì xuất phát ở đây là nó do nó có vị ngọt được chưa thế còn saccharide thì đây nó sẽ được gắn liền với lại ứng dụng trong thực tiễn saccharide đường đấy được chưa các em đó thế thì bây giờ vừa rồi là cái tên thế còn tiếp theo là nó là những hợp chất hữu cơ tạp chức các bạn phải hiểu cho thầy thế nào là tạp chức thế nào là đơn chức thế nào là đa chức các bạn học rồi đúng không nào chú ý cho thầy nhé chúng ta sẽ nhắc lại một chút về các loại chức nhé chú ý này À thế nào là đơn chức nào? Đơn chức nha, đơn chức là chỉ có một loại nhóm chức. Chỉ có một loại nhóm chức. Đúng không ạ? Và số chức nó bằng một thì nó mới là đơn. Nói chưa các em? Là số chức bằng một luôn. Số chức bằng một Hiểu chưa? Tiếp theo là đa chức. Thì đa chức mình phát triển ra thôi. Đa chức đa chức là thế nào à đa chức cũng chỉ là có một loại nhóm chức mà thôi à, chỉ có một loại nhóm chức và gì số chức chắc chắn nó phải lớn hơn một rồi hay nói khác là số chức nó lớn hơn bằng hai đúng không ạ rồi số chức của nó lớn hơn bằng hai chức đó xong và một trường hợp tiếp theo đó là tạp chức đúng không ạ tạp chức Tạm chức nó là gì nào? Tạm chức nó là có nhiều hơn một loại chức, tức là có hai nhóm chức khác nhau trở lên, được chưa? Tạp chức là có lớn hơn một loại nhóm chức, được chưa? Tức là mình có thể nói một cái khác là có từ hai nhóm chức khác nhau trở lên thì thầy không thích nói vậy thì sẽ nói là lớn hơn một loại nhóm chức các em hiểu chưa đấy là về về khái niệm chúng ta